Xin chào các em học sinh trường Phạm Văn Chí. Cô rất vui vì lại được gặp các em trong buổi học hôm nay, bài phép trừ phân số, chương trình toán lớp 4. Để bắt đầu bài học, cô mời các em cùng lên phi thuyền với bạn Tin Tin nhé. Phi thuyền của người ngoài hành tinh đang tiến đến gần. Tin Tin phải gấp rút kích hoạt bom phòng vệ. Các em hãy cùng cô trợ giúp cho Tin Tin nhé. Để mở khóa an toàn, kích hoạt bom phòng vệ A1. Hãy chọn đáp án đúng. 5 phần 6 trừ 3 phần 6 bằng Câu A 8 phần 6 Câu B 2 phần 12 Câu C 2 phần 6 Câu D 8 phần 12 Để thực hiện phép trừ 5 phần 6 trừ 3 phần 6, ta làm như sau. Đầu tiên, các em hãy quan sát mẫu số của hai phân số 5 phần 6 và 3 phần 6. Cả hai phân số này đều có mẫu số là 6. Vậy đây chính là phép trừ hai phân số cùng mẫu số đấy các em ạ. À. Muốn thực hiện phép trừ 5 phần 6 trừ 3 phần 6 ta chỉ việc lấy tử số của phân số 5 phần 6 trừ đi tử số của phân số 3 phần 6 và giữ nguyên mẫu số. Kết quả sẽ là 2 phần 6. 5 phần 6 trừ 3 phần 6 bằng 5 trừ 3 trên 6 bằng 2 phần 6. Như vậy, ta rút ra kết luận như sau. Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. Vậy bây giờ chúng ta đã có thể giúp Tin Tin chọn đáp án đúng để mở khóa rồi đấy. Đáp án đúng là câu C, 2 phần 6. quá! Vậy là chúng ta đã giúp Tin Tin bắn hạ được một bi phi thuyền của người ngoài hành tinh. Vẫn còn một phi thuyền nữa. Các em đã sẵn sàng chiến đấu tiếp chưa nào? Cô cùng các em nhanh nhanh giúp Tin Tin mở khóa quả bom tiếp theo nhé. Để mở khóa an toàn, kích hoạt bom phòng vệ A2, hãy chọn đáp án đúng. 7 phần 9 trừ 2 phần 9 bằng Câu A 11 phần 9 Câu B 6 phần 18 Câu C 6 phần 9 Câu D 5 phần 9 Các em đã có đáp án chưa nào? Đáp án đúng là câu D 5 phần 9 phi thuyền của người ngoài hành tinh trông có vẻ như vẫn không hề hứng gì. Vậy thì cô và các em hãy giúp Tin Tin kích hoạt bom siêu cấp nhé. Để mở khóa an toàn, kích hoạt bom phòng vệ siêu cấp, hãy chọn đáp án đúng. 4 phần 5 trừ 2 phần 3 bằng Câu A 8 phần 5 Câu B 2 phần 15 Câu C 2 phần 3 Câu D 12 phần 15 Để thực hiện phép trừ 4 phần 5 trừ 2 phần 3, cô mời các em quan sát mẫu số của hai phân số này. Chúng ta dễ dàng nhận thấy hai phân số này có mẫu số khác nhau. Đây là phép trừ hai phân số khác mẫu số đấy các em ạ. À. Vậy để thực hiện phép trừ này, ta làm như sau. Đầu tiên, ta quy đồng mẫu số hai phân số 4 phần 5 và 2 phần 3. Hai phân số này có mẫu số chung là 15. Ta lấy cả tử số và mẫu số của phân số 4 phần 5 nhân với 3, ta được phân số 12 phần 15. Rồi ta lấy cả tử số và mẫu số của phân số 2 phần 3 nhân với 5, ta được phân số 10 phần 15. Bây giờ ta thực hiện phép trừ 12 phần 15 trừ 10 phần 15. 12 trừ 10 bằng 2. Mẫu số 15 ta giữ nguyên. Kết quả sẽ là 2 phần 15. 4 phần 5 trừ 2 phần 3 bằng 12 phần 15 trừ 10 phần 15 bằng 2 phần 15. Ta rút ra kết luận. Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi trừ hai phân số đó. Giờ thì chúng ta mau báo cho Tin Tin đáp án đúng thôi nào. Đáp án đúng là câu B 2 phần 15. Vậy là các em đã giúp Tin Tin chống lại người ngoài hành tinh mưu đồ xâm chiếm trái đất. Bên cạnh đó, các em cũng đã biết cách trừ hai phân số cùng mẫu số và trừ hai phân số khác mẫu số. Chúng ta cùng ôm lại kiến thức đã học trong hôm nay nhé. Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi trừ hai phân số đó. Giờ thì cô có một số bài tập sau giúp các em ôn luyện kiến thức. Ôi, những người bạn này vô tình đi lạc khỏi hành tinh của mình. Các em hãy giúp các bạn tìm đường về nhà nhé. Mỗi hành tinh mang trên mình đáp án ứng với phép trừ ghi phía trên phi thuyền của các bạn. Đấy các em. Các em đã tìm ra đường về cho các bạn ấy chưa nào? Người bạn đầu tiên của chúng ta với phi thuyền có phép trừ 15 phần 16 trừ 7 phần 16. Hành tinh của bạn ấy chính là hành tinh mang phân số 8 phần 16. Người bạn thứ hai với phi thuyền có phép trừ 7 phần 4 trừ 3 phần 4 hành tinh của bạn ấy chính là hành tinh mang phân số 4 phần 4. Người bạn thứ ba cùng phi thuyền có phép tính 9 phần 5 trừ 3 phần 5. Hành tinh của bạn ấy không đâu khác, chính là hành tinh mang phân số 6 phần 5. Và cuối cùng, người bạn với phi thuyền mang phép tính 17 phần 49 trừ 12 phần 49 sẽ trở về với hành tinh mang phân số 5 phần 49. Ngoài ra, cô lưu ý thêm cho các em, phân số 4 phần 4 cũng tức là 4 chia 4 bằng 1. Phân số 8 phần 16 sau khi ta rút gọn, lấy cả tử số và mẫu số chia cho 8, ta được phân số 1 phần 2 nhé các em. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xuất sắc bài tập đầu tiên. Bài tập số 2 yêu cầu các em rút gọn rồi tính. Câu A 2 phần 3 trừ 3 phần 9. Câu B 7 phần 5 trừ 15 phần 25. Dạng bài này các em đã thực hành trong khi học phép cộng phân số. Các em có thể xem lại bài nếu đã quên cách trình bày nhé. Bài tập tiếp theo, các em hãy tính. Câu A 4 phần 5 trừ 1 phần 3. Câu B 5 phần 6 trừ 3 phần 8. Câu C 8 phần 7 trừ 2 phần 3. Câu D 5 phần 3 trừ 3 phần 5. Các em nhớ tính toán cẩn thận ngoài nháp rồi mới viết vào vở nhé. Bài tập cuối cùng, đề bài như sau. Trong một công viên có 6 phần 7 diện tích đã trồng hoa và cây xanh, trong đó 2 phần 5 diện tích của công viên đã trồng hoa. Hỏi diện tích để trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên? Bây giờ các em hãy đọc thầm lại đề bài để xác định đề bài đã cho biết gì và đề bài hỏi gì. Bài toán cho biết trong một công viên có 6 phần 7 diện tích đã trồng hoa và cây xanh. Trong đó, 2 phần 5 diện tích của công viên đã trồng hoa. Như vậy, ta đã biết tổng diện tích trồng hoa và cây xanh là 6 phần 7 diện tích của công viên và diện tích trồng hoa là 2 phần 5 diện tích của công viên. Vậy phần còn lại là diện tích trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên? Muốn biết ta phải thực hiện phép tính gì? Chúng ta thực hiện phép tính trừ nhé các em. Đề bài hỏi Diện tích để trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên? Dựa vào đó, ta có lời giải như sau. Giờ thì các em hãy nhanh chóng làm bài và gửi cho thầy cô của mình nhé. Cô hy vọng qua phần hướng dẫn vừa rồi, các em sẽ làm bài thật tốt. Bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong tiết học tiếp theo.